Mở đầu bộ phim là hình ảnh một chàng trai đang dẫn dắt băng đảng của mình. Anh là Mikoto Xích Vương của nước Nhật này. Chuyển cảnh ở một khách sạn khi một anh chàng shipper đem đồ đến và khi người bên trong mở cửa thì đàn em của Mikoto đã lao đến giết chúng. Ở bên trong khách sạn, khi một đám người đang bàn bạc thì người của Mikoto là Ra Ta lướt ván xông vào tẩn cho bọn chúng một trận. Sau khi đã khống chế được đám người thì cánh cửa văng ra và Mikoto dẫn theo một cô bé đến. Cô nhóc chạy đến chỗ tên đó sử dụng năng lực nhìn thì nói hắn không biết gì về người trong bức ảnh mà họ đang tìm. Sau khi cả băng ra bên ngoài thì họ bị chặn bởi đội đặc nhiệm, Người chỉ huy đội này là Thanh Vương Munakata, thấy vậy Mikoto đã cho lệnh thiêu cháy hết khu này, nói rồi anh nhảy xuống dưới, từ trong cơ thể anh phát ra một ngọn lửa với uy lực cực lớn. Thanh Vương Munakata cũng đã sẵn sàng chiến đấu, khi cả hai sắp đụng độ nhau thì ở trên bầu trời cũng xuất hiện hai thanh kiếm của hai vị vua, quay trở lại với nam chính của chúng ta là chàng trai Shinzo này, cậu là một học sinh bình thường và trông có vẻ rất thân thiện với mọi người. Khi thấy cậu không bao giờ nấu ăn mà luôn đi xin của bạn nên cô bạn Kukuri đã làm để cho cậu nhưng cậu lại chạy mất. Sau khi Shizu và mèo cậu cùng ăn xong quay lại lớp nhưng vì để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới nên cậu sẽ đi làm việc vặt giúp Kukuri. Thế nhưng vì Shizu luôn quên đem theo PDA một loại thiết bị di động của những học sinh hòn đảo này nên Kukuri đành viết ra giấy cho cậu. Khi cậu đang đi mua đồ thì một tên đàn em của Mikoto thấy cậu giống với người họ đang tìm nên đã nhắn tin cho đồng bọn đến giết cậu. Khi cậu vừa mua đồ ra thì anh chàng Sata lướt ván lao đến. Anh ta cầm cây gậy bóng chày định đánh nhưng may Shizu vẫn đánh được. Sau khi xác nhận, lại thì thấy Shizu đúng là tên trong hình. Vì thấy tình hình không ổn nên Shizu đã bắt chân lên mà chạy và Zata vẫn đuổi theo phía sau. Khi cậu leo lên được một chiếc xe thì không ngờ chiếc xe đó đúng đèn đỏ. Zata lúc này cũng la đến sử dụng sức mạnh lửa tấn công nhưng đã hụt. Hai người khác cũng lái mô tô cầm gậy lửa tấn công nhưng với cơ thể nhanh nhẹn cậu đã né được. Vì thấy hai bên đã bao vây nên cậu đã chiêu qua con hẻm gần đó. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dưa người của Sích Vương cũng đã đợi ở đó. Chỉ thấy anh ta búng điếu thuốc của mình lên thì ngay lập tức hóa ra những đống lửa lao đến chỗ Siro. May mà có một chàng trai xuất hiện hóa giải hết đòn đó. Sau đó anh ta dùng sức mạnh biến ra cánh tay không khí đánh ra ta bay lên trời thành chim cánh cụt rồi nhân cơ hội đưa Shizuo chạy thoát. Ở trên sân thượng anh ta giới thiệu mình là Kuzo cận thần của vua tiền nhiệm Ichi. Lúc này hệ thống mạng của thành phố đã bị hack. Một đoạn video việc Shiro đã giết thành viên của Xích Vương. Đây có lẽ là sự hiểu lầm vì chính Shiro cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi sắp bị giết Shiro đã bỏ chạy nhưng bị siêu năng lực của Kuzo bắt lại. Shiro liên tục giải thích nhưng Kuzo vẫn không tin. Vì dù gì cũng chết nên cậu xin Kuzo thả cậu xuống để nói lời chăn chối cuối. Điều cuối cùng là cậu muốn viết di thư cho người em gái của cậu. Shizuo bắt đầu kể về em gái của mình mắc bệnh ung thư của mình với tâm trạng buồn khiến Kuro không nỡ ra tay. Sau khi viết xong cậu nhờ Kuzo chuyển dùng bức thư cho em gái mình. Nhưng khi Kuzo vừa đọc thì Shiro đã lấy được cây dù của mình rồi cậu ném. Những quả bom phát sáng xuống đất và biến mất khiến cho Kuzo vô cùng tức giận vì nội dung trong bức thư chính là hình vẽ thì Shiro thực sự lúc này đã nấp trong con gấu bông ngồi dậy. Nhóm của Mikoto lúc này đang sử dụng máy tính tìm kiếm. Và cô nhóc Anna này có siêu năng lực lừa sử dụng những viên bi để xác định vị trí của người cần tùng và cô đã xác định được vị trí của Siro. Siro lúc này đang trong bộ đồ gấu thì thấy Kuzo đang tìm để truy sát mình. Lúc này Zatalus vãn cũng xuất hiện đánh nhau với Kuro. Khi hai bên định lao vào chiến nhau thì Siro xuất hiện trên tầng thượng khiêu khích Kuzo đánh bại Zata để bắt cậu. Thế là hai người lao vào nhau. Kuzo sử dụng siêu năng lực kéo một đông đất đá cuốn Zata vào trong. Nhưng cũng nhờ lực đấy đó Zata đã lao lên đánh vào Kuzo nhưng cậu đã né được và đánh bay Zata xuống đất. Shizu lúc này đã về đến ký túc xá của mình. Cậu đang nằm và suy nghĩ về người đàn ông trong video giống cậu kia thì một giọng nói vang lên, không ngờ con mèo mà cậu mang theo bên mình lúc này đã hóa thành người. Cô tự giới thiệu mình là Neko, Siro vì không tìm thấy Siro nên đã đến trường cậu nhưng không vào được. Đúng lúc cô bạn Kukuji xuất hiện và nói sẽ dẫn anh đến ký túc xá của cậu. Siro lúc này đang đối mặt với thảm họa là làm chủ. Bản thân khi thấy cô gái trần truồng như vậy, Siro đã lấy áo mình ra để mang cho cô nhưng Neko đã sử dụng sức mạnh của mình mà biến mất lên trên tủ quần áo. Một tiếng gọi của Kukuji vang lên, cô đã dẫn kẻ muốn giết Shiro là Kuzo đến. Kuzo đã sử dụng sức mạnh mà bay thẳng lên phòng của Shiro. Kho thấy Shiro sắp bị giết nên Neko đã đứng chặn Kuzo lại. Dù gì cũng còn là trai tân nên Kuzo cũng ngại ngùng mà quay mặt đi. Nhân cơ hội Neko đã dẫn Shiro chạy đi. Hành lang mà hai người chạy qua đã bị sức mạnh xảy nên cô biến đổi cho đến khi Kuzo nhìn thấy thì hai người đã mất hút đằng xa. Khi ra đến sân thượng cậu bị một con mèo do sức mạnh của Neko tạo ra, vì đó chỉ là ảo ảnh nên khi Kuzo đánh một cái nó đã biến mất. Khi cậu sắp đuổi được Siro thì bị ảo ảnh của Neko dịch chuyển lên sân thượng và Siro cũng chạy thoát. Sau một hồi chạy hai người đã đi vào đường cùng và Kuzo cũng đã tới. Thấy vậy Neko đã tạo ra bức tường vững chắc. Vậy là Kuzo đang định lao đến chém thì đó chỉ là ảo ảnh và cậu đã bị đập mặt vào tường. Nhân lúc đó hai người tiếp tục chạy. Trò chơi đuổi bắt của ba người diễn ra xuyên đêm khiến cho cả ba hết sức để chạy. Cuối cùng Shizo đành dùng kế hoãn binh để ăn sáng, nhưng vì thấy hai con mắm hậu đậu nên Kuro đã sử dụng tài nghệ tự lập của mình nấu một bữa thịnh soạn. Quay trở lại mấy ngày trước ở trung tâm thương mại, Munakata đã đi đến và nói xích vương Mikoto vi phạm quy định nên phải bị bắt, không những không phản kháng Mikoto lại đưa tay ra để mấy người họ bắt đi, trở lại thực tại, khi trong nhà giam Munakata đã nói cường độ, sức mạnh ghét mang của Mikoto đã đạt cực hạn và nếu thanh kiếm của cậu rơi xuống thì đại thảm hoan Kagutsu lại tái diễn khiến cho không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. Lúc này ở tiệm của Sích Vương đã xảy ra cuộc đánh nhau của Zata và Rikyo đã làm cho bộ nội thất nhập từ Anh về của Fushimi khiến anh tức giận mà cầm đầu hai tên nhóc lên. Bởi vì Rikyo nói Mikoto dễ dàng bị bắt như vậy à muốn làm việc cho Thanh Vương. Thế là Izumo đành giảng giải rằng vì Mikoto muốn mấy người tự do nên đã chấp nhận bị bắt khiến hai tên nhóc vui vẻ trở lại. Nhưng thực chất đó chỉ là lời nói dối và Anna cũng nhận ra. Ở phòng của Shizu lúc này Kuzo đã giải thích những người điều khiển lửa đó là bạn bè xảy người bị Shizu giết trên video kia. Họ là tập hợp những người phò tá vua của mình tập hợp lại thành một băng đảng. Xích vương Mikoto là vua của họ. Hơn thế trên đất nước còn rất nhiều băng đảng khác. Kuzo lúc này nói rằng ăn xong cậu sẽ giết Kuzo. Ở bên phía cảng của hội xích vương lúc này một tên Fushimi xuất hiện. Hắn lúc trước là người của Sích Vương nhưng bây giờ đã trải thành người của Thanh Vương nên bị gọi là kẻ phản bội. Thế là Fushimi lao vào xử đẹp hết đám người kẻ trong kho hàng. Kuro bên này tiếp tục kể về câu chuyện cho Shiro. Theo như lời của đệ thất vương tiền nhiệm vô sắc chi vương, cậu phải đánh giá người kế nhiệm xem nếu kẻ đó có hướng trở thành ác quỷ thì sẽ chạm ngay, và Shizo là người kế nhiệm đó. Zata bên này vì nghe tin có người thấy Shiro nên đã đến nhưng lại nhìn thấy một đám xã hội đen. Đám xã hội đen này bắt đầu lôi súng ra dọa nạt nhưng vì muốn tha cho chúng nên cậu đã để lộ hình xăm của xích hội nhưng chúng vẫn bắn khiến Gia Ta tức giận đánh chúng một trận. Cậu đã cầm khẩu súng lên và nung ừ. nóng khiến nó hóa đỏ tra tấn tên xã hội đen. Ở bên này vì đã ăn xong nên Kizo định khử Shizo thì cậu nói mình không phải là vua và cậu sẽ chứng minh điều đó nhưng đến khi Kuzo hỏi về Neko thì cậu cũng không biết. Kuzo nghĩ cô là một sờ trên, đó là những người tự bản thân có sức mạnh mà không cần vua ban phát. Vì thấy Shiro nói cũng hợp lý nên cậu đành phải giám sát cho đến khi Shiro lấy được bằng chứng. Thế là sáng hôm sau Kuzo đã chủ tài nội trợ làm bento cho cả ba người. Ở trong lớp Shiro đang ngồi học và Kuzo cũng canh chừng cậu nên khi thầy giáo hỏi cậu đành phải giải vờ nói Kuzo là học sinh mới chuyển trường. Yên được lâu thì Neko định dùng bút vẽ lên mặt Kizo nhưng bị cậu phát hiện và hiện nguyên hình. Khi thầy giáo hỏi thì Shiro đành phải ngượng ngùng nói cô cũng là học sinh mới. Khi ra chơi Kukuji đã cố tình làm hai phần bento cho Shiro nhưng vì cậu được Kuzo làm cho rồi nên đành phải ăn cùng Neko. Ở chỗ của Thanh Vương lúc này mấy người đã tìm được vị trí hiện tại của Shizo chính là ngôi trường ở hòn đảo tách biệt và quyết định sẽ đến đó. Nhóm của Siro vẫn không biết gì mà thay trang phục cho buổi lễ sắp tới. Siro vẫn luôn tìm bằng chứng cho mình. Vì cuộc sát hại đó xảy ra vào 23 giờ 45 nên nếu cậu chứng minh được mình giờ đó ở trường thì sẽ không thể gây án. Kukuji lúc này đi đến, cậu đã hỏi xem cô có nhớ mình ở đó không thì cô không nhớ gì. Bên phía hội xích vương nhờ vào năng lực của Anna đã xác định được Siro. Cậu liên tục đi tìm kiếm những thông tin xung quanh xem ai biết mình ở đó không nhưng lại không nhớ. Cuối cùng cậu đi đến phòng giáo vụ muốn xin danh sách những người rời khỏi đảo vì nếu muốn rời đi thì cần phải có PDA thông qua và máy sẽ ghi lại danh sách, thế là cậu được chứng minh vô tội cho đến khi Kukuji xuất hiện và nói Shizu luôn quên mang theo PDA và cậu luôn trốn ra ngoài nên cậu tiếp tục bị Kuro nghi ngờ. Đột nhiên Kukuji nói có nhớ thấy Shiro ở trong nhà thể chất lúc không giờ nên cậu không thể từ hiện trường mà về trường nhanh vậy được nên cậu được Kuro tha cho. Khi cậu trốn về nhà định thay đồ và khi mở tủ ra thì thấy bộ áo quần dính đầy máu và ký ức về đêm hôm đó xuất hiện trong đầu cậu. Neko đi đến bảo cậu đi ăn tuy bên ngoài cậu tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra cậu đang rất sợ hãi. Không lâu sau Zata và Jikyo đã lên hòn đảo để tìm Siro. Hai người sau khi không vào được trong vì cần phải có máy PDA nên đã chấn lột của học sinh để vào. Khi mấy người đi vào thì nhóm Siro vì không có PDA nên đã đi lối tắt để ra. Hội Thanh Vương lúc này cũng đã lên đảo khi vào bên trong họ đã đến gặp hiệu trưởng để xin bắt học sinh. Tuy không muốn nhưng vì Thanh Vương gây ảnh hưởng rất lớn nên ông phải đồng ý. Khi vào trong trường thì Zata và Jikyo liên tục đi hỏi học sinh về thông tin của Siro nhưng không ai biết. Fushimi của đội Thanh Vương đã đến phòng có máy tín để xác minh đang tính các nam sinh trong trường với bức hình kia, vì tiếng của Zata quá lớn nên khiến cậu chú ý. Zata và Jikio đi hỏi một mình mà không ai biết, vì tính nhất gái của mình nên Zata chỉ dám hỏi con trai chứ không hỏi con gái. Khi Rikio hỏi khiến hai đứa con gái sợ thì bị Zata đấm cho một cái. Fushimi lúc này xuất hiện và bắt đầu châm chọc khiến Zata tức giận nhưng nhớ đến lời đại ca dặn không đánh nhau thì cậu định bỏ qua. Nhưng càng nói càng khó chịu Fushimi liên tục sỉ nhục Mikoto khiến cậu không chịu được mà đành ra tay đánh nhau. Hai bên lao và đánh nhau một chín một mười mãi mà không phân cao thấp được. Khi ra ta định lao đến thì bị Fushimi phi ra ba cây dao khiến cậu ngã lăn ra và nó cũng khiến cậu không sử dụng được sức mạnh. Cậu tức giận mà bùng phát sức mạnh, thành một cơn lốc xoáy nhưng khi cả hai định chiến thì bị cánh tay phải của Thanh Vương Seri ngăn lại. Vì thấy không đánh lại nên ra ta cũng đành rời đi. Vì mãi hỏi con trai nên ra ta quyết định sẽ hỏi một đứa con gái trước khi về. Cậu đã lấy hết can đảm hỏi một cô gái và đó lại là Kukuji nhưng khi nhìn thấy bức ảnh của Shizuo thì cô không biết đó là ai. Ở bên phía Mikoto lúc này anh đang ở trong tiềm thức của bản thân. Cánh tay anh bị đốt cháy và sau đó hình ảnh của Shizuo xuất hiện trong đầu anh và do đó là hình ảnh Anna đang cầu cứu. Ở bên phái Shizuo lúc này ba người đang ngồi thì cậu chú ý đến những bức ảnh xung quanh đây là những tấm hình mà những khách quen thường hay đến đây chụp nhưng Shizuo lại không xuất hiện trong đó dù cậu là khách quen của quán. Ở tiệm Izumo lúc này có một vị khách đến và không ai khác đó chính là Seiji cánh tay phải của Thanh Vương. Hai người ngồi nói chuyện với nhau về tình hình hai bang. Sau đó cậu nhớ về khi còn là học đại học, lúc đó họ nhận được tin một đàn em theo Mikoto bị đánh. Khi đến viện thì cậu nhóc đó chính là Teote Suka người vừa bị giết mấy ngày trước. Cậu nhóc kia tuy rất yếu ớt nhưng lại rất ra luôn luôn muốn trở thành đàn em của Mikoto. Cho đến vài năm sau Mikoto đã trở thành vua. Tuy Teote Suka không biết đánh nhau nhưng lại có thể hòa nhập với những người ở đây. Anna lúc đó đi đến bảo cậu hát. Thế là Teote Suka như Sơn Tùng vừa đàn vừa hát khiến cho tâm trạng trong quán rất vui vẻ. Quay lại thực tại trước mắt lại là một sân bóng thay vì nhà của cậu, cậu bắt đầu nghi ngờ về bản thân và nói mình có lẽ không phải là Shiro và bảo Kuzo giết mình. Quay trở lại đêm hôm Teotesuka bị Zata và Irumo khi chạy lên thì thấy Teotesuka mất máu rất nhiều và anh đã không qua khỏi. Ở phía bên này khi Kuzo định giết Shizo thì cậu nhớ về lời của thầy mình nên hai người cần làm rõ mọi chuyện trước. Khi hai người đang nhìn nhau thì ánh đèn sân vận động bỗng nhiên sáng lên chiếu về phía hai người. Đó là việc do Eri của Thanh Vương làm. Eri thông báo hai người bị bắt vì tội giết Teote Suki nhưng Kuro không đồng ý nên hai bên phải giải quyết bằng vũ lực. Khi thấy hai người gặp nguy hiểm nên Neko tạo ra ảo giác biến sân vận động thành một thành phố nơi mọi người đông đúc qua. Nhân cơ hội cô đã kéo Shizu chạy đi để lại đám người Thanh Vương đang nghĩ ủa gì dợ. Eri vô tình chạm vào một người thì người đó biến mất. Cô cũng hiểu đây chỉ là ảo ảnh nên bảo mọi người tập trung lại nhưng một số người đã bị Kuzo đánh ngã. Cậu và Eri phải đánh nhau. Khi Eri chém chiêu ra thì Kuzo sử dụng sức mạnh cánh tay chặn lại được. Sau đó cậu lao đến định đấm thì bỗng dừng lại vì một thanh kiếm của Thanh Vương xuất hiện. Điều đó có nghĩa thanh vương mù Nakata cũng xuất hiện ở đây. Chỉ với một cú đá của Nakata đã khiến cho những ảo ảnh xung quanh biến mất và trở lại sân bóng như ban đầu. Vì để hai người an toàn rời đi nên Kuzo bảo hai người chạy đi trước, còn mình sẽ giữ chân Mu Nakata. Vì không muốn sử dụng thanh kiếm của sư phụ nên Kuro đã dùng võ lao đến tấn công, nhưng vì chênh lệch thực lực nên Thanh Vương luôn né được con tát cho Kuro một cái. Sau đó anh ta nắm chặt lấy đầu cậu và bảo cậu sử dụng thanh kiếm nhưng vì không muốn sử dụng nó nên cậu đã không đồng ý và thoát được. Thế nhưng khi cậu tấn công thì bị Munakata Nakata bán hành liên tục. Sau đó khi Munakata định giết Kuzo thì ánh đèn nắt đầu tắt và Shizo cũng xuất hiện, vì không muốn bạn bè chết nên cậu đã quay trở lại. Sau đó cậu sử dụng sức mạnh của một vua triệu hồi ra thanh kiếm thánh sáng rực cả bầu trời. Ánh sáng đó tấn công về phía Munakata nhưng anh ta đã đỡ lại được. Nhân lúc Munakata không chú ý thì Kuzo đã thoát ra đấm rồi biến mất. Shiro bên này cũng nhờ năng lực của Neko mà trốn thoát. Ba người sau đó đã tập hợp kèm một con hẻm. Cô giáo nói rằng năng lực của Neko không chỉ tạo ra ảo ảnh mà còn có thể chèn sự hiện diện của mình vào ký ức của người khác khiến cho họ khi gặp lần đầu thì đã có cảm giác như quen từ lâu. Cậy Siro cũng hiểu ra sự hiện diện của mình với lớp học mấy ngày sau là nhờ Neko đã chèn cậu vào ký ức của họ và bây giờ phép đã hết công hiệu nên không ai còn nhớ cậu. Sau đó mấy người bảo cô kể lại về lúc hai người gặp nhau, thời gian quay về buổi lễ lúc đó. Khi Neko đang ở trong phòng dụng cụ thì Siro từ đâu ở trên trời rơi xuống khiến cô giật mình, nhưng khi thấy nụ cười của cậu Neko rất an tâm, Lúc đó Kukuri nghe tiếng động chạy vào thì thấy Shizuo và không biết cậu là ai. Thế là Neko đã dùng sức mạnh chèn Shizuo vào ký ức của những bạn học. Sau đó cậu nhờ Neko quay ký ức cậu lại lúc cậu rơi xuống. Đó là khi cậu đang ở trên khinh khí cầu thì bị một người nào đó đẩy và rơi xuống. Sáng hôm sau ba người đã đến một khoảng đất trống hít bầu không khí trong lành. Siro nói rằng tuy tất cả đều là giữ nhưng khoảng thời gian ở bên mọi người đều là thật và cậu rất trân trọng nó. Ở chỗ của Thanh Vương lúc này anh và Eri đang bàn bạc về năng lực của hai người đi cùng Siro thì Fushimi xuất hiện. Cậu thông báo việc những thành viên của tổ chức bị Kuzo tấn công và mẫu vật còn lại ở hiện trường chỉ còn lại tờ giấy ghi số 14 giờ. Munakata đã hiểu gì đó anh đợi đến 14 giờ thì một cuộc gọi điện đến. Cuộc gọi đó là của Shiro gọi cho anh. Cậu nói muốn lập một giao kèo với Munakata là muốn biết kẻ bên trên khinh khí cầu kia là ai. Cứ tưởng sẽ thất bại nhưng Munakata đã đồng ý rằng sẽ đi bắt tứ đệ nhất Vương Getman nhưng với điều kiện là ba người phải cùng xuất hiện. Fushimi bên này đã dựa vào cuộc gọi điện mà xác định được vị trí của Shiro nên cậu cùng mấy người đã bao vây chiếc xe mà Shiro đang ngồi nhưng khi mở khăn ra thì bên trong chỉ có mỗi chiếc điện thoại của Shiro, còn Shiro bên này đã cùng hai người ngồi trên một chiếc thuyền vận chuyển trốn thoát. Thế là trong hôm đó Munakata đã điều nửa binh lực đến để bắt nhất vương Getman. Sau một hồi di chuyển thì đoàn xe của Thanh Vương đã đến được sân bay bên dưới khinh khí cầu. Nhóm của Shiro cũng đứng đằng xa để quan sát. Người của Thanh Vương đã sử dụng trực thăng để tiếp cận khinh khí cầu để ra lệnh bắt giữ. Ở trong kinh khí cầu nhất vô khi thấy mình bị bao vây thì anh ta cười nham hiểm mà khư vũ với búp bê người của mình. Siro và nhóm cẩu cậu lúc này đã chiếm được một chiếc trực thăng của Thanh Vương và định tiến vào khinh khí cầu. nên cô lúc này lại tay máy kéo cần gạt khiến cho máy bay bay đến gần khinh khí cầu. Khi sắp phải vào vào khinh khí cầu thì Nhất Vương đã kích nổ khiến cho khinh cầu bốc cháy và máy bay của Siro lao vào tạo ra một vụ nổ cực lớn. Quay trở lại quá khứ khi Nhất Vương còn là một nhà khoa học. Lúc đó các nhà khoa học đã tạo ra một mê cung nhỏ. Sau đó Nhất Vương cầm con chuột bạch đi đến. Họ bắt đầu cuộc thí nghiệm. Sức mạnh bắt đầu truyền vào con chuột và nó có thể triệu hồi ra một thánh kiếm, sau đó sử dụng sức mạnh chay ra khỏi mê cung một cách dễ dàng và khi ra còn có theo cả một đám đàn em trông giống như các vô bây giờ, đến cả trung úy cũng rất bất ngờ với cuộc thí nghiệm đó, nhưng vì sức mạnh đó quá lớn khiến cho cỗ máy bị nổ tung. Lúc này chị gái của Nhất Vương chạy đến véo cậu một cái, vài ngày sau một cuộc dội, bom của chiến tranh nổ ra khiến cho thành phố trở thành đống hoang tàn và chị gái của Nhất Vương đã chết. Thế là anh đã quyết định lên khinh khí cậu sống nốt quãng đời còn lại, quay trở lại thực tại. Vì cuộc va chạm của chiếc máy bay với khinh khí cầu đếm qua rơi xuống sông khiến cho các chương trình bắt đầu đưa tin vì lễ nỗi ở trường sắp đến nên mọi người rất bận bịu. Sau đó Kukuji thông báo sẽ dọn dẹp ký túc xá không ai ở. Khi đến đó thì ra đó là phòng của Siro. Ở đây họ cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến lạ thường nhưng lại không nhớ người đó là ai. Ở chỗ của Munakata, anh đi đến gặp một người và gọi người đó là Đức Vua. Chưa nói gì Đức Vua đã tạo ra một khoảng không gian vũ trụ và thanh thánh kiếm của hai người xuất hiện. Munakata nói anh đến không phải để đánh nhau mà muốn nhìn xác của Nhất Vương, vì Nhất Vương là vị vua bất tử dù đã sống ở khinh khí cầu suốt nửa thế kỷ nhưng vẫn không già đi, thế nhưng hiện tại lại chết dễ dàng như vậy nên anh cần xác nhận. Thế là anh đã đến gần quan sát thì đó đúng là xác của Nhất Vương. Ở chỗ của Mikoto lúc này bỗng nhiên một chiếc điện thoại ở đâu xuất hiện. Từ đầu bên kia là một tên đeo mặt nạ cáo và hắn chính là kẻ đã giết Teote Hắn bắt đầu xỉ nhục và lao vào cơ thể của mikoto và định chiếm lấy sức mạnh anh, nhưng bên trong là một sức mạnh khổng lồ dọa hắn sợ hãi chạy trốn. Thế nhưng sức mạnh của Mikoto đã đuổi theo hắn về vòng của Shiro tạo thành một vụ nổ lớn, sau đó anh đã phá vỡ cổng tay. Anna lúc này cũng đã đoán được Mivoto về. Trên cơ thể Mikoto là một ngọn lửa. Anh thiêu cháy nhà giam tạo ra một vụ nổ. Eri vẫn không biết gì mà muốn cản anh lại và kết là cả đội bị đánh tơi bời. Ra bên ngoài là cả hội xích vương đã đợi anh từ lâu. Kukuji lúc này nhìn ra bên ngoài thì thấy thánh kiếm của Mikoto. Cả băng xích hội đã tập hợp đầy đủ ở đây. Thấy vậy các học viên bắt đầu sợ hãi chạy trốn nên Mikoto đã phóng ra một đám lửa khiến cho tòa nhà sụp đổ và học sinh cũng đứng lại. Izumo thông báo rằng họ chỉ tìm cậu nhóc trong video và sẽ không làm hại bất cứ ai. Sau đó toàn bộ người trong băng đảng đã tách ra để tìm người, cả trường học lúc này đã bị nhóm xích hội chiếm đóng và hình ảnh của Shizuo xuất hiện ở khắp nơi. Zata ở bên ngoài quan sát thì thông báo với Irumo về việc hội thanh vương đã kéo đến và bảo mọi người cẩn thận. Anna ở đây sử dụng năng lực của mình. Anna lúc này đang trèo lên vách đá nhưng bị trượt chân. May mà Mikoto đã kéo cô lên và cho cô nằm bên cạnh mình. Izumo bên này đang cùng Zata nói về chuyện khi Fujimi phản bội băng nhóm và đi về phe của Thanh Vương, vì cậu thấy xích hội trong giống một lũ trẻ trâu đi phá làng phá xóm nên đã hủy hoại hình xăm của xích hội. Được một lúc thì Irumo xuất hiện và bảo Anna theo mình còn Mikoto cần đi gặp khách của mình. Sau một hồi đi thì Mikoto và Munakata đã gặp nhau. Munakata đưa cho anh một điếu thuốc rồi nói anh hãy nghỉ tay gắp kiếm, vì thanh gươm trả Mikoto lúc này đã sắp vượt quá giới hạn. Nếu anh còn giết thêm một vua nữa thì thảm họa Kagutsu lại diễn ra. Thế nhưng Mikoto đã từ chối vì anh muốn trả thù cho Teotesuka. Nhóm cầu Shizuo lúc này đã về lại ký túc xá thì thấy mọi thứ đã bị phá hủy và thấy điều không lành sắp đến và ba người sẽ đến trường xem tình hình. Hội Thanh Vương lúc này cũng đã sẵn sàng để chiến đấu với Xích Hội. Thierry thông báo cho Xích Hội buông vũ khí xuống nhưng bên đó đang rất hắng máu đánh nhai nên hai bên phải nổ ra một cuộc ẩu đả. Thanh Vương đã sẵn sàng để chiến đấu hai bên bắt đầu lao vào choảng nhau loạn xạ. Đúng lúc một vụ nổ xảy ra nên Munakata phải chạy đến xem tình hình. Khi đến gần anh thấy một tên sắp bị những tảng đá đè chết nên anh đã lao đến cùng phép đỡ lại. Nhân lúc anh không để ý thì tên đó đã dùng dao đâm vào người nên anh cũng hiểu ra hắn là kẻ đã gây ra mọi chuyện. Sau đó những tảng đá bắt đầu rơi xuống, nhìn thấy cảnh đó Thanh Vương bắt đầu lo lắng cho vua của mình, ở trong tòa nhà Anna cảm nhận được gì đó chạy, ra bên ngoài xem thì bị một tên bắn tỉa của bên phía Thanh Vương bắn, những tòa nhà bắt đầu sụp đổ. Kukuji lúc này đang đứng ngẩn ngơ thì tên bắn tỉa lúc nãy rơi xuống may mà Kuzo đã kịp thời cứu cô. Shiro đi đến đỡ cô dậy như gờ nguy hiểm bắt đầu đến với họ vì Mikoto đã xuất hiện. Ở phe của xích hộ sau khi nghe Anna bê bỏng bị phe Thanh Vương tấn công thì vô cùng tức giận mà đàn sung hơn bao giờ hết. Mikoto bên này đang tức giận tiến lại gần thì Kuzo tiến đến ngăn lại nhưng đã bị anh ta hất văng ra. Neko đã sử dụng sức mạnh biến ra những ảo ảnh như chỉ với một luồng sức mạnh cảo Miko. Tô đã khiến nó biến mất. Thấy vậy Kuzo bảo mấy người chạy trước còn Mikoto đã triệu hồi ra cơn lốc lửa nhưng Kuro đã né được và tấn công nhưng vẫn như gãi ngừa. Vì tức giận nên Mikoto đã tạo ra một quả cầu lửa cực lớn. Kuzo lúc này một tia sáng cảo Munakata bắn lên phá vỡ quả cầu. Nhóm Shizo sau khi đã chạy thoát và cậu định giải thích với Kukuji thì cô nói cậu đã bị thương và cô sẽ băng bó cho cậu. Nhưng khi Shizo đến gần thì cô lại nở ra nụ cười nham hiểm rồi đâm vào Shiro. Thấy vậy Kuzo đã khóa tay cô lại. Thì ra lúc tên Thanh Vương kia rơi gần chỗ cô thì tên vô sắc vương đã chui ra khỏi cơ thể hắn và nhập vào Kukuji. Bây giờ hắn đã hiện nguyên hình rồi nói khiến cho Shizu cảm thấy rất đau đầu và hình ảnh trong đầu cậu xuất hiện nhất vương và trung úy. Thấy thất bại nên tên vô sắc chi vương đã chạy trốn, hình ảnh của nhất vương lúc này đã hiện rõ trong đầu cậu rồi cậu đứng dậy phát ra một luồng sáng. Mikoto và Munakata bên này đang đánh nhau thì nhìn thấy thứ ánh sáng đó. Từ trong ánh sáng thanh gương của nhất vương dần lộ ra, vết thương trên cơ thể của Shizu đã lành lại, khi Kuzo hỏi cậu có phải vô sắc chi vương không thì câu trả lời là không vì cậu chính là nhất vương. Hai bên băng phái sau khi nhìn thấy vậy thì vô cùng băng sức mà tiếp tục đánh nhau. Quay trở lại hôm xảy ra án mạng, tên vô sắc chi vương đã sử dụng cơ thể của Shizuo để lên khi cầu. Sau đó hắn đã nhập vào người của nhất vương còn nhất vương thì bị hoán đổi sang cơ thể của Siro. Sau đó cậu bị hắn ta đá rơi xuống đất và cậu đã bị mất trí nhớ. Bởi vì nhất vương là vị vua bất tử với sức mạnh tuyệt đối nên vô sắc chi vương chỉ chiếm được cơ thể chứ không thể điều khiển sức mạnh ở bên ngoài hai bang hội đang đánh nhau thì hai thanh kiếm thánh của Mikoto và Munakata xuất hiện cọ sát lẫn nhau. Thế nên Eri đã bay lên tòa nhà để quan sát thì Shiro sử dụng sức mạnh của mình xuất hiện. Khi Eri tấn công thì kiếm và toàn bộ cơ thể của cô bị sức mạnh của Shiro chuyển qua và cô có thể bay như cậu. Vì có chuyện muốn nhờ nên cậu đã dẫn Eri bay đi cùng. Ở bên dưới khi hai hội đang choàng nhau thì Kuzo xuất hiện thông báo rằng nhất vương có lệnh mọi người dừng tay nhưng ai cũng chỉ nghe lệnh của vua mình. Thế là cậu nói có ai bây giờ biết thực sự vua của mình đang làm gì không và hãy đợi lệnh của vua. Nhưng hai tên chầu ta và Fushimi không nghe lao đến đánh nhau. Ở trong phòng An An đang ngủ thì bỗng thức giấc và nói vua sắp đến rồi cô mở cửa sổ ra. Siro và đám người cũng vì thế mà bay vào. Khi thấy cậu đám người muốn động thủ thì Anna nói họ là người tố nên mấy người đã không ra tay. Lúc này điện thoại của Irumo vang lên, người gọi đến là vị vua kia và ông ta muốn gặp Siro. Thì ra lão vua già đó là trung úy năm xưa. Sau bao lâu không gặp hai bên chào hỏi nhau chúc cậu may mắn rồi cúp máy, Eri và Irumo khi vất cậu là nhất vương thì làm theo lời cậu cho đàn em và học sinh, rời hết khỏi đây, vì như lời Siro tên vô sắc chi vương sẽ không thể nhập vào người khác để chạy trốn. Mục tiêu lần này của hắn là dụ xích vương và thanh vương đến đây để chiến đoạt sức mạnh của hai vua và làm bá chủ. Siro đã đến nói cậu là vua nhưng chưa có thành viên nào nên cậu mời Neko làm thành viên đầu tiên của mình. Nên cô đỏ mặt nói từ lâu cô đã là của cậu. Khi tất cả học sinh đang hoảng loạn thì ảo ảnh của Siro xuất hiện tất cả mọi nơi. Cậu truyền thánh chỉ và nói mọi người bình tĩnh vì cậu sẽ đưa tất cả mọi người khỏi đây. Và cậu cũng nói với vô sắc chi vương rằng hắn đã hết đường chạy sau đó. Những ảo ảnh đó là do Neko tạo ra vì diện tích quá lớn Neko cũng mất hết sức lực mất đi. siro nhờ Anna chăm sóc mấy người còn cậu sẽ đi làm việc lớn. Mikoto và Munakata vì đánh nhau một thời gian dài nên đã thấm mịch. Kuzo lúc này vẫn đang cân hai đứa trẻ trâu thì hình xăm của Zata bắt đầu sáng lên. Vikyo lúc này xuất hiện bế hai người đi vì lệnh của Izumo. siro từ trên trời bay xuống. Thấy vậy Kuzo đã quỳ xuống xin lỗi sư phụ của mình và thề sẽ phò tá nhất vương cho đến hết cuộc đời và siro đã chấp nhận. Sau đó sức mạnh sẩy cậy được truyền qua cho Kuzo, tên vô sắc. Chi vương lúc này đang vui vẻ ảo tưởng lúc chiếm được sức mạnh của hai vua thì cơ thể của Kukuri đã cầu xin sự cứu rỗi. Siro và Kuzo cũng xuất hiện thấy vậy hắn đã bắn súng nhưng vẫn không trúng hai người. Vậy nên hắn đã chạy ra xa sử dụng bom phát sáng định chạy trốn nhưng đã bị Muzo bắt lại. Cậu không muốn hắn là kẻ sẽ kế nhiệm vô sắc chi vương nên muốn giết hắn. Thấy vậy hắn bắt đầu nhờ sự giúp đỡ của Siro. Khi thấy cậu lơ là thì bay đến nhập vào Siro nhưng cậu nói bé đã bị lừa. Vì thực chất Kukuji đã không nhớ cậu là ai thế nên hắn đã bị nhất vương giam lại. Cậu bảo Kuzo hãy đưa Kuluji rời khỏi đây còn mình sẽ đến chỗ hai vị vua. Những học sinh và hai bang hội lúc này đã được di rời đến khoảng cách rất xa một nơi an toàn. Trông về phía hòn đảo thì thấy cả bồn. Cây thánh kiếm và đây là lần đầu tiên cả bốn vua cùng đấu nhau. Ở bên này khi Mikoto và Munakata đang đánh nhau thì Aizo xuất hiện và nói Xích Vương đang tìm tên vô sắc vương cho người cậu sao. Sau đó cậu xin Mikoto hãy giết mình vì chỉ có vua mới giết được vua. Anh đã sử dụng toàn bộ sức mạnh đâm vào Siro. Sức mạnh mà một vị vua chết nổ ra vô cùng lớn, Cô Kokuri lúc này dậy và cô đã khóc khi không còn nhớ về Siro. Hòn đảo giờ chỉ còn lại hai vua. Cây kiếm của Mikoto lúc này cũng đã đạt giới hạn và bị mục nát. Khi nó sắp rơi xuống và đâm Mikoto thì Munakata đã lao đến đâm anh khiến cho thanh kiếm biến mất và Mikoto cũng đã ra đi. Ở bên ngoài Anna đã khóc hết tên Mikoto trong sự đau buồn. Hội Thanh Vương lúc này cũng vui mừng vì Munakata vẫn còn sống. Neko và Kuro đã đến hiện trường. Neko đã ôm cây dù của Siro mà khóc. Kuro cũng rất buồn nhưng hai người cũng rất vui vì đã được làm hầu cận của Siro. Hội xích vương cũng buồn bã mà hô khẩu hiệu những hình xăm của hội sáng rực và bay lên trời.